Dạ con kính thưa Thầy, em kính thưa Đại tỷ, Nhì Huynh, nhiều Nhi và cả nhà, con xin phép đọc về tử quy ạ. À. Đạo làm con, thánh nhân dạy, trước hiếu thuận, sau cẩn tín, thương mọi người, kết bạn tốt, lại nỗ lực, học tập thêm. Một, con hiếu thảo, cha mẹ gọi, trả lời ngay, Cha mẹ sai, không biến trễ, cha mẹ dạy, nghe theo làm, cha mẹ trách, vui nhận lỗi, đông ủ ấm, hà quạt mát, sáng hỏi thăm, chiều báo an. Đi phải thưa, về phải trình, sống làm việc theo quy tắc. Việc tuy nhỏ, không từ làm, từ tiền làm, lỗi đào con. Việc tuy vật tuy nhỏ, không từ lấy, từ tiền lấy cha mẹ buồn cha mẹ thích tận lực làm cha mẹ ghét mau trừ bỏ thân đau bệnh cha mẹ lo đạo đức kém cha mẹ thẹn cha mẹ thương dễ hiểu thuận cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn cha mẹ sai khuyên sửa đổi mặt tươi vui lời êm dịu Quyên không được tìm cách khác Đến phải khóc đánh chẳng than Cha mẹ bệnh nếm thiếp thuốc trước Ngày đêm chăm không rời khỏi Tan ba năm ơn thường nhớ Xóm tiết đồ rượu thịt không Tan theo lễ cũng chỉ thành Với người mất như vẫn còn hai Anh em hòa Anh thương em, em kính anh Anh em hòa, hiểu thảo xanh Tìm xem nhẹ không sanh oán, lời nhìn nhường oán từ tan. Việc ăn uống, đi và ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau. Người lớn gọi, giúp gọi mau, không người nào, mình giúp trước. Gọi người lớn, chớ gọi tên, với người lớn không khoe tài. Gặp người lớn, mau đến chào. Người chưa hỏi, kính đứng sau, nên xuống ngựa phải xuống xe Cúi chào xong trăm bước tiễn Cúi chào xong trăm bước tiễn Người lớn đứng trẻ chớ ngồi Người lớn ngồi bảo ngồi theo Với người lớn nói vừa nghe Nói nhỏ quá không nên nghe tiến phải nhanh lùi phải chậm hỏi mới nói chớ láo luyên kính chú bác giống cha mẹ anh chị em từ ruột ra ba sống cẩn thận sáng dậy sớm chớ thức khuya kẻ, về già ngồi tiếc núi sáng đánh răng lại rửa mặt về sân xong tay rửa sạch mũ đồi ngay áo gài kỹ mang giày vớ buộc chặt dây mũ và áo bỏ đúng nơi chớ vất bừa kẻo bẩn dơ quần áo sạch chớ xa hoa hợp với thân tùy hoàn cảnh ăn với uống chớ kén chọn ăn vừa no nhiều quá mệt tuổi còn nhỏ chớ rượu bia uống say rồi xấu nò kia đi thông thả đứng thẳng ngay cúi vái chào tâm thành kính không đạp ngạch không dựa nghiêng không ngồi duỗi không rung đùi vén màn cửa không gây tiếng chỗ góc cạnh tránh đập va bưng vật rỗng như vật đầy và phòng trống như có người tránh làm gấp gấp dễ sai không ngại khó chớ qua loa chỗ tranh cãi chớ lông la truyền tà mị chớ hỏi qua sắp vào nhà hỏi có ai vào trong phòng phải lên tiếng nếu người hỏi phải xưng tên chớ xưng tôi kẻ chẳng rõ dùng đồ người phải hỏi trước nếu không hỏi thành trùng thôi mừng đồ dòng hoàng đúng hẹn sau mừng lại dễ mừng thôi 4. Sống uy tín Lời nói ra, tính làm đầu, lừa và dối không nên đâu Nhi Nói nhiều lời không bằng ít, nói thật thà, không nịnh hót Lời xảo trá, tiếng, thô tục, thói côn đồ đều phải bỏ Việc chưa rõ, trở vội nêu, hiểu chư tường đừng vội nói Vì chưa đúng chớ vội nhận kẻ nhận rồi liền khó xử kẻ nhận rồi liền khó xử Lúc nói chuyện chành rõ ràng Tránh mơ hồ không hấp tấp Người nói đúng kẻ nói sai Chớ thầy lây vào can dự Gặp người tốt học tập theo dù kém xa liền theo kịp gặp người xấu nhìn lại mình có liền sửa không thì tránh tài và đức học và làm không bằng người tự cố lên việc ăn uống cùng quần áo có thua người cũng không buồn chê vùi giận khen liền vui bàn xấu tới bàn tốt lui nghe khen sợ, nghe chê vui, nhiều người tốt đến chơi cùng. Cố ý phạm gọi là sai, cố tình làm thành ra ác, sai vội sửa, liền dần hết, cố giấu che càng thêm nặng. năm Thương hồi người hễ là người đều thương yêu cùng bầu trời chung quả đất người hành cao danh từ cao người ta trọng không vì tướng người tài cao danh vọng lớn người ta phục không vì khoát giúp được người không ích kỷ người khác giỏi chớ tỳ hiềm giàu không nịnh nghèo không khinh cũ đừng chê mới đừng nê người đang bận chớ quấy rầy người không an tránh phiền nhiễu biết điểm người không soi mói truyền riêng tư tuyệt đừng nói khen làm lành là điều tốt người ta biết cố gắng thêm nói xấu người là việc ác người ta ghét hòa tránh đau cùng khuyên thiện rèn đạo đức lỗi không khuyên đôi bên thiệt cho và nhận đều rõ ràng thà cho nhiều nhận về ít nhờ vả người tự hỏi trước mình không muốn đừng buộc người ân phải trả oán phải quên ân oán bỏ qua ân nhớ mãi đối người làm phải đoan chánh tuy đoan chánh nhưng hiền hòa cày quyền thế người không phục dùng đạo lý họ phục ngay sáu Kết bạn tốt đều là người có tốt xấu phàm phu nhiều người hiền hiếm người đất hạnh mọi người kính nói thật thà không nình hót được thân cận lời vô cùng đức tốt tăng lỗi dần giảm không chiều gần nhiều điều hài tiểu nhân đến trăm sờ bài bảy học tập thêm không thực hành chỉ lý thuyết thành nói xuông sao nên người chỉ thực hành không lý thuyết chỉ ấy riêng sai nào biết khi đọc sách phải tập trung tâm mắt miệng chớ buông lung đọc sách nào đọc cho xong chớ để lòng tìm sách khác thời gian dài lại cố gắng trình độ có khó cũng thông có vấn đề liền gây xuống gặp người hỏi hiểu thông luôn phòng phải yên tường phải sạch bàn ghế gòn bút mực ngay thỏi mực nghiêng tâm không trắng chữ viết lịch tâm chẳng yên xếp sách vở bỏ đúng chỗ đọc sách xong bỏ chỗ cũ có việc gấp cất cẩn thận sách hư rách dán sửa ngay sách nhảm nhí không nên đọc hài thông minh hư tâm trí đừng nóng vội chớ thối lui thánh hiền nhân mình sẽ đạt dạ con đã đọc xong rồi ha ha ha ha ha ha ha un